Bộ sách Giác ngộ bí mật tối cao Tập 2 Pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ Và sự tiến hóa tột cùng của ý thức Tác giả Aloha Tuấn Chương 1 Giàu có và sự giác ngộ tâm linh Chương 2 Nằm ngoài mọi hiện hữu Chương 3 Phủ định của mọi hiện hữu Chương 4 Trước khi vũ trụ sinh ra Ông ở đâu? Chương 5 Ông nằm ngoài mọi cảnh giới Chương 6 Minh Sư là một linh hồn thuần khiết Chương 7 Người giác ngộ rồi Chết sẽ đi về đâu? Chương 8 Phật là một định nghĩa khác của trạng thái im lặng tuyệt đối Chương 9 Đạo Đức Chương 10 không còn ai chứng kiến. Chương 11 Gia tăng năng lực nhận biết, tức là gia tăng khả năng tỉnh thức. Chương 12 Rời khỏi mọi nhận biết và cảm thọ là cách để nhập vào không tồn tại. Chương 13 Không phải là sự chấm dứt của tâm trí, mà tâm trí trở nên tinh khôi, thuần khiết. Chương 14 Tỉnh thức và bản chất của sự tỉnh thức. Chương 15 Hợp nhất thể với cái chết khi thân xác còn trong hơi thở. Chương 16 Cái tối thượng Chương 17 Tâm và sự hành hoạt Chương 18 Bỏ qua mọi hình tướng thường hằng trong sự vĩnh cửu Chương 19 Vũ trụ và người giác ngộ chương 20 Ký ức và sự giác ngộ Chương 21 Người giác ngộ sau khi chết Chương 22 Đón nhận tất cả Chương 23 Khi một vị minh sư đảng sanh Chương 24 Chứng nhân cho mọi chuyển động Chương 25 Lực lượng tu hành Năng lượng tu hành chương 26 Năng lượng nguyên thủy và người giác ngộ Chương 27 Ý thức và năm bước tỉnh thức Chương 28 Bản thân sự sống đã là một thần thông vĩ đại Chương 29 Thế giới của các vị minh sư Chương 30 Cõi trung giới Chương 31 Bản chất thật của tâm linh là sự im lặng thuần khiết. Chương 32 Thiền là gì? Ngồi im lặng một mình và đối diện. Chương 33 Nơi chốn trở về của mọi hạt vật chất vô hình đến hữu hình. Chương 34 thiền Chúa Chương 35 Tinh thần và pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ Chương 36 nhắm mắt lại, rời khỏi thân xác và tâm trí. Chương 37 Ý thức và sự rung tầng năng lượng tâm thức Chương 38 Ý thức và sự giác ngộ tuyệt đối Chương 39 Tâm linh và triết học Chương 40 Sự giác ngộ ẩn chứa trong vô tự kinh Chương 41 ăn chay và sự giác ngộ tâm linh. Chương 42 Tiến hóa nhận thức thông qua pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 43 Dọn rác tâm trí, pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 44 Năm bước tỉnh thức, pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 45 Quán tâm, quán trí, Pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 46 Quán về cái gọi là ta. Pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 47 Thuận theo tự nhiên. Pháp thiền tất cả chỉ là ý nghĩ. Chương 48 Cái gì nhận ra được thì đều là hiện hữu, mà đã là hiện hữu thì không phải là ta chương 49 Người đã được khai tâm và người vô minh Chương 50 Thiên sư, minh sư và đạo sư Chương 51 Không có đạo sư Chương 52 Phương pháp thiền nào nhanh nhất tiến đến sự giác ngộ Hết tập 2 Đây chính là những lý do vì sao bạn mua sách trực tiếp từ Lê Dung sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc bạn mua trên Tiki, Shopee hay TikTok Shop. Bình thường, để một cuốn sách trên kho Tiki, Shopee hay TikTok Shop về với tay người đọc thì người bán phải chịu các phí sau. 1. Phí sàn 2 đến 3%. 2. Phí thu nhập cá nhân 2 đến 3%. Phí marketing nếu như chạy quảng cáo hoặc phiếu giảm giá cao nhất cũng chỉ 5%. Bạn mua tại link Dung gửi hoặc đăng ký trực tiếp từ Dung thì người bán sẽ cắt giảm được toàn bộ chi phí trên. Bởi vì Dung chính là cộng tác viên chính thức của tác giả mà không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào bạn nhé. Vì vậy các bạn sẽ được giảm 10% đối với hai bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ và bộ giác ngộ bí mật tối cao. Cụ thể là Tất cả chỉ lấy nghĩ giá bìa là 1 triệu 544.000 giảm còn 1 triệu 390.000 chọn bộ 4 tập. Giá ngồi bí mật tối cao giá bìa là 1 triệu 188.000 giảm còn 1 triệu 069.000 chọn bộ 3 tập. Khi bạn nhận được sách, bạn sẽ thấy các cuốn sách được đựng trong một cái hộp xinh xắn trông rất lịch sự như thế này. Các tập sách được in rõ nét trên giấy dày, đẹp và bìa cứng để bảo quản được lâu dài. Ngoài ra, có dây rất tiện lợi để bạn đánh dấu những trang sách đã đọc. Trong sách còn có những sơ đồ hình vẽ trực quan giúp bạn dễ hình dung, tưởng tượng và thẩm thấu minh triết tốt hơn là việc nghe chúng. Ngoài ra bạn còn được Dung tặng 500 ebook kinh doanh và đầu tư. Từ chính Dung thêm vào nhóm Facebook của tác giả, nhóm Zalo để cùng nhau học tập và cập nhật những thông tin mới nhất về các cuốn sách sắp được xuất bản hay các khóa học sắp được tổ chức. Và tất nhiên rồi, Dung sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Thật tuyệt vời phải không ạ? Hãy liên hệ với Dung để nhận được các ưu đãi trên chỉ mua sách nhé. Xin chào, tôi là Lê Dung, người giao hạt tỉnh thức.